chung tình yêu em mãi cho dù hót cơn chân dài cũng không bao giờ thay đổi tình ai cho dẫu Wow. đâu có nào lên bình luận cho anh biết lại anh nói là quay lời chứ còn à, đường cảm ơn bạn đường áo để mẹ cuộc đời nhiều trái nhưng với anh đó chỉ là thử thách đúng không ờ, chỉ cần sửa nè đi đâu đi đâu ờ rồi đấy rồi bay đấy rồi rồi rồi đi đâu rồi rồi rồi đấy rồi bay dám lên trên ra đây <laughs> ờ đã cho nè em giới thiệu mà on the way to us.